Yo, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Kian đây Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một từ game kinh dị Và nói thì đang nổi về từ về tháng trước và để có chapter 2 Nhưng mình uh, à, mới chơi chapter 1 nên là sẽ quay này Đó chính là Puppy thang Và chắc cũng như bạn đã biết rồi ha Các mà mình sẽ chơi nó Và giờ bắt đầu nè và nếu các bạn thấy thích video này, các bạn có thể nhấn like hay subscribe để mình có thêm động lực để làm tìm những cái video kinh dị hay gì đó nha. Bây giờ bắt đầu Gì đây? Chapter 1. Một cái chèm nhỏ. Yeah. Ô hình như mình là nhân viên của công ty Playtime. Rồi mình sẽ quay trở lại cái công à, cái nhà máy sau nhiều năm mọi người biết mất á. Hả? Trên new game à gì đây oh no you are about to see the most incredible doll ever invented her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world a little girl can talk to her Poppy gives her answers she is the first doll actually able to have a conversation with a child Hard to believe. Pogba beat Neuer. Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl. And she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. Sẽ kiếm được ông đây. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Oh no, thôi skip skip Rồi, bắt đầu trò chơi nào Ui, một trăm nhiều mấy quá Ủa không ra được chị ạ Wow Rồi Để xem Oh welcome Wow Xem chỗ này Xem chỗ này lâu năm mất không Về còn bật điện ha Cá ở trong đây được không nhỉ đi vậy đi vậy nói chung là mình sợ tắt ra một thứ cái đây tab view item à ủa nhắm tap là view item sao nó bao mà ồ oh, trong đây chỉnh à do mình chỉnh đồ thấp xuống lại mình mình đặt uh, đồ uh, đồ tối với luôn mình không có sợ mà chắc vậy name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, ừ, mm, vậy là một cái đây điều cái tấm này thì bắt đầu một cái đóng We also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, We'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. Mm. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Okay. Ôi dồi, mình thấy đang hơi đơ đơ Mình bật ra đồ họa xấu liền à ok hình như được rồi ok giờ mình đi đâu cái kia à? cái nút gì đây ô oh, hình như hình như một mẹ à có phải ở đây không ở tùm lum không mình về đường lúc nãy chưa let's go let's go một tí gì đó có cái tàu kìa tình nhiên nó có màu kìa cái gì trong này à uhm. coi cái đây cái gì đây gì đây đỏ vàng hồng xanh đúng không ok đỏ vàng hồng xanh ok mở rồi ui rồi rồi sau mấy sau ờ, nhiều năm mà mình sao chỗ đây ít ẩm mốc vậy ha như được đây anh nữa vậy đấy play thêm oh thì play thêm yeah grab back sẽ giống như grab hút gì ha à, mặt nó vô như belo à nắm giữ hai cannon nhắn đỡ bắn nhắn là đỡ rui chỉ được lấy mấy cái nhỏ không được bắn vào à, công nhân à ui giời bay đâu <laughs> đấy ủa chắc chắn điều được à thế kia Grab up à? What the hell? What the time? Play tempo Gì đây? Như grab up đúng không? Ô oh, được cao quá xe có cá nha xem mình nhớ trong này có nhiều lắm à hai cái đúng không? Ô uh, cái đây Ô oh, cái nhỏ Ui giời Ừ, cá màu xanh rồi, giờ làm gì? sao ờ, tự nhiên ok vô đây vô đây có sao vậy à được rồi ui rồi đòi bí đâu ra này máu à thôi cờ ô ui rồi mở cổng sao tiếng sợ dữ nha mình thấy cái tiếng hơi sợ lắm đấy gì đấy con con con mi à con nào con con này trong đầu mở đầu đúng không nhìn giống như uh, uh, lên bọc chính của cái công ty này sao như thế nhiều mà chúng cái gì đây ô hình mấy con đây à quá xe mặt vậy sao nó mặt ở ảo vậy? sao có máu rồi kìa uhm chi vậy ui rồi à sao mấy hộp này nhìn gì vậy nha cái này cờ nó ô nha chào bao bị gì không được à kìa rồi hai tay kìa thêm cây nữa ở kìa ở cái gì kìa Ôi, ôi, ôi, ôi. nó tự lấy hay sao ạ u uh, hôm nay nhìn hơi sợ sợ nhỉ cho một cái vô phòng đấy Forever à, vắt xin du sẽ tối kìa đóng cửa đóng cửa sợ bé sợ bé <laughs> con này bị mắc cái sợ nhỉ ui xe tối vậy nha gì đây đây một cành u cái gì ô gì đấy cái đơ vậy nha ô mày dính vô à, y hệt như trong bài kéo à bài... trong cái à, tờ lúc nãy nó nói đây chém rồi chạy đi rồi đúng không chạy xe chạy xe à đây phòng phòng bật cung điện à ok ok ok ui ô máu xịn no no no no no This is not okay. No, no, no. ok kìa, con kia đâu rồi? Kia đâu rồi? Oh, shit. Tôi sợ sợ nha. Đợi, đợi. thế đâu ừ, mà là không nên nói với trương này nhưng mà ôi ô các bạn có thấy không ơ ơ kìa hơi hình như hơi sợ nha ôi khu hồn cùng cái nhạc kìa mình, mình đang ở mình đang ở nhà mình phải đeo tai phone rồi chứ hơi hơi cay không ạ hơi sợ ấy ok trên cái banh được kìa coi được ước mình đi cho xin hết đi xe à, hãy nhớ là có giải leo à ôi gì đây What this? What this? Gì đây? Ô, oh, tự nhiên mình cắn mấy cái này vô hay sao? Đúng không? Uhm, chết. Ui. Ôi, chỗ này còn máu Ô, là mình lấy mấy cái này sao á? Con này mà nhìn hơi sợ sợ Con này bay đâu hả? Hey. Oh no. Ốt, bánh gì á? Chạy xe, chạy xe đây. Bánh gì? Đi con. Cái đây. Ôi, tí gì đấy? Rồi. Còn tìm cái. Đây, đây, đây, đây. đây. tìm cái ở đâu? Cái gì? Bây giờ mà không mè hù đây là sợ chết ạ oh. ok đi sao lên cái cửa gì đây mở cẩn thận ui rồi ơi ô được lúc này thôi không dám đi mình chạy ở đây rồi luôn ạ chạy đi are they keeping the Huggy boxes? Every um, I couldn't tell you. Remember when maintenance left sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage and shit. Right. I get it. It's a nice program and all. oh my God. Look, I want to hear it, just, just. Just happy about nhưng mà cái lúc này ô oh, xin kia đóng rồi ê ê ê tôi sợ nha ok đủ rồi như cái cái grab bát màu đỏ đúng không nè do mình bật đồ xấu nếu mình bật xấu hơn nữa là chắc cũng thấy gì đâu ha cựa à, đúng à ui dù mình hơi sợ nha đâu con đây đâu ra Ủa mình không lấy được kìa ơ à tưởng gì vậy quay quay chỗ này sẽ di sợ vậy They grab the... À Cái này à? Oh, ok, now help, now help Ah, ok, ok Understand, understand Ồ, oh, chờ lúc nãy là đúng không? Không phải, không phải Ok, understand, understand Cái này đúng không ạ? đó chén điều rồi kìa ở kìa đó. đó không được vô xe lát quá không được thì bấy mình cùi sorry mình bật đồ rồi rồi đó <laughs> nhìn đời xấu các bạn nhìn đời chứ sao ok ok ok oh oh oh my god à hiểu rồi hiểu rồi sao mình đi một vòng mặt dưới ha à trời ơi ơ à. bố chạy được rồi ồ có có con đèo hù đó Đóng rồi ôi no, oh no Ôi, ôi, ờ, ôi Gì đấy Ê Ốt kia đó gì á Ui dồi Ừ, đây bỡ à Tí đấy This beaver Còn beaver Ok ok Ok bật chỉnh lại Ok ok ok Ờ uh... ok ồ rồi chắc mình cho mình trình mấy cái mình lại quá quay cái nhạc kìa cái con nào ở đây không à ok Để đây không lên được kìa. ạ à? nhạc sợ kìa oh no no Đi đây À, okay, okay. Okay. Take my hand. Hình cho mình gắn dây nữa hay sao ấy. mình nhảy vậy được chưa cần cái đá chi nha ok ui dồi xe điện giật dưới nha điện giật hơi căng bay xịt à đồng hiểu sao mấy mình lại đơn như thế này nhảy xuống được không nha cái spy spider mẹ đấy mình xem rồi nha ok Spiderman chưa đây chưa đây ok ok nó chia nhà lửa xuống đây đúng không vậy làm gì this không được ok đây được mà ở kìa ở kìa quái Ah, we will need barrel, barrel on, barrel on. Ui. Are you ready? Ủa, nó nhìn thấy mình kìa. À? Nhìn mặt bừa cực kỳ. Nhưng mà làm gì? Dựa. Dạ, dạ. À. Ok, đây đây đây mà chua không có được chán à quái ui mấy đứa ôm bè này có cái con này nó hiểu là chết chết đấy cái gì ấy à tô mộc mày nhìn mặt con này xem nó tồi vậy thế nên sướng sướng à, sướng là mà nhà máy của sơn la đẹp như ô oh. ok ok ok ok mình câu này à ok để héo chạy chưa nó đâu có chứ nữa rồi gì đây nobody list video à thôi không có ai không có ai được rời mà không có một người chơi à ô công ty vui nhộn nha ok gì đây what's in here ô oh, người ta cắt thở nuôi nuôi chỉ một coi à xịn ui ôi nhìn, nhìn cái màu đen đó nhìn đây á ô oh, ok ok ok ok ờ nhưng mình nghi nó trong xe luôn <laughs> mình gì đồ này trong xe luôn có cái coi gì to à hứa có hai cái hai tay ông ngựa hứa đâu ok ok vô vô mình đi rồi oh rồi không phải là mình để xem nhưng mà mình thấy chấp xe lên này mình thấy hú hồn ấy ok chuẩn bị uh, chuẩn bị tâm lý <laughs> ok sao mấy đôi vậy ơ oh. Trời ơi cái đồ hả Ơ à, Mình đi như thế đúng không Xe máy đơ kìa Xe máy lại đơ kìa oh god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my oh oh ơ, oh Hiếu Hiếp Fuck Kill Oh Chị tôi, tôi không nhìn tới đây xong Tôi không nhìn này xong Oh <laughs> Ok, vài phút chưa <laughs> được Ok Đây, đây ok trời ơi đường cục đường cục trời ơi à, đây. vậy mà ơ ơ ơ ơ Chứ là chơi gì nhỉ? À? Bro! Ơ kìa Xem mất đấy không được ok lại lần nữa lúc này em bị lỗi không à? ok run run run run run trời ơi kì... do mình bật đồ hoặc xấu đấy nên nó phải chạy kiểu này run run run run đi run còn đó đó mình nhớ luôn rồi nha <laughs> Okay, run, run, run, run, run. Come on, fast. Fast and furious. Thưa chút được xong lắm. ở đây. Điều bị chậm. Sẽ chỉ chậm rồi. Inside, inside, that inside. Oh, again, fuck. Ủa cái gì đây Ô oh. Ui Ủa sao, sao mình ném kia về bắn đó vậy Nó rơi rồi Chết rồi Ồ oh. Hù hồn ô hồn Ồ oh, Đi rồi rơi xuống vài cái cột luôn ô nó, nó, nó rơi xuống tung lum cột luôn Wow, <laughs> vượt sâu chắc nó đang, Ok, cảnh, cảnh giác, cảnh giác tiếp Đưa này đây Nó phải leo lên mấy cái này nữa Đài Mình đã không muốn nó đơ đâu nhỉ, ô, oh, chưa cái bay rồi ở kia mình không có banh thôi cửa I don't give Ờ các bạn Trời Nãy giờ mình không thấy Ok ok bang bang bang bang bang Final lock 1 0 0 6 là cái quái này đây Đi prototype Tiếng gì rồi tiếng like tiếng like lần này đó tiếng like trong video này. bị bị đi thiếu nhiều gì đó các bạn hết ghê không nhưng mà trong đó có cái tay cái gì nó không giống cho đó nên uh, hảo ok ốc chiếc chợ bông hoa à lúc này mình skip hình như mình nhớ trong xe có à mình mình lười đọc chữa mình lười đọc mấy cái đoạn ờ, đầu đợi đợi không đai không đai gì đây nhạc gì đó cửa đó mở rồi nhạc gì rờn rợn toys màu đó ồ oh, màu hồng tính as you are girl or gay I don't know What Oh, oh! You opened my case. Ờ, à, mở luôn Ồ, oh, em game mà. Wow Ô, oh, về em luôn Ok endgame game này cũng rất là hay một câu chuyện để chắc trong công ty uh, hết mất hết cười về mình là công nhân phải vô trong công ty và ờ, có thể là các bạn sẽ có thể là comment những, những cái tựa game câu chuyện khác đối với mình có thể chơi hay mà nếu có thể được do mình rất sự mê <laughs> và giờ xin đi các bạn và tạm biệt mình sẽ quay phim chapter 2 goodbye